Hi, xin chào tất cả các bạn Video ngày hôm nay James muốn mọi người theo dõi sẽ là một video khá là đặc biệt Video này giới thiệu về một tiệm coffee mà hai người bạn của mình là Sơn và Út đã cùng nhau sáng lập Đó chính là Just Coffee Nào, mọi người hãy cùng theo mình Như các bạn đã thấy, Just Coffee không gian được thiết kế khá là đơn giản, không quá là cầu kỳ. Tuy nhiên, nếu bạn nào đã có thời gian sinh sống tại Sài Gòn, chắc hẳn đã không quá xa lạ với phong cách thiết kế này. Và nếu So sánh không gian của Just Coffee với những coffee shop khác trong thành phố Đà Lạt quả là một sự khác biệt. Nhưng điểm nổi trội của Just Coffee chính là cà phê. Và mình là một fan bự của thức uống này nên mình rất ấn tượng bởi hương vị cà phê nơi đây. Sự pha trộn hài hòa giữa Arabica và Robusta đã tạo nên hương vị cà phê rất độc đáo mà theo mình cảm nhận chỉ có Just mang một hương vị hoàn toàn khác biệt so với nhiều coffee shop khác. Và nếu bạn là một fan cà phê chính hiệu, cớ chi mà bạn không ghé chết để đánh thức nhỉ? Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe. Hãy like, share và subscribe kênh youtube của mình để theo dõi những video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. See ya!